hỡi cả trái đất, khá cất tiếng reo mừng Đức Chúa Trời. Hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài. Hãy ngợi khen và tôn vinh Ngài. Hãy thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, các việc Chúa đáng sợ thay. Nhưng vì quyền năng rất lớn của Chúa, những kẻ thù nghịch Chúa đều sẽ suy phục Chúa. Cả trái đất sẽ thờ lại Chúa và hát ngợi khen Ngài. Chúng sẽ ca tụng danh Chúa. Hãy đến xem các việc của Đức Chúa Trời Công việc Ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ. Ngài đổi biển ra đất khô, người ta đi bộ ngang qua sông. Tại nơi ấy chúng tôi vui mừng trong Ngài. Ngài dùng quyền năng Ngài mà cai trị đời đời. Mắt Ngài xem xét các nước, những kẻ phản nghịch chớ tự cao. Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta và làm cho vang tiếng ngợi khen Ngài. Chính Ngài bảo tồn mạng sống chúng ta, không cho phép chân chúng ta siêu tó. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi y như luyện bạc. Chúa đã đem chúng tôi vào lưới, chất gánh nặng quá trên lưng chúng tôi. Chúa khiến người ta cởi trên đầu chúng tôi. Chúng tôi đi qua lửa qua nước, nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. Tôi sẽ lấy của lễ thiêu mà vào trong nhà Chúa trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện tôi mà môi tôi đã hứa và miệng tôi đã nói ra trong khi bị gian truân. Tôi sẽ dâng cho Chúa những con sinh mập làm của lễ thiêu chung với mỡ chiên đực. Tôi cũng sẽ dâng những bò đực và dê đực. Hỡi hết thảy người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, thì tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Tôi lấy miệng tôi kêu cầu Ngài, và lưỡi tôi tôn cao Ngài. Nếu lòng tôi có Chúa về tội ác ắt Chúa chẳng nghe tôi Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời Vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi Cũng không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi Chương 27 Khi đã định rằng chúng ta phải đi đường biển qua nước Italy Họ bèn giao Phaolô và mấy tên phạm khác cho một thầy đội tên là Euler về đội quân Augusta. Chúng ta xuống một chiếc tàu ở Atramid, phải trải đi dọc bờ biển Asi, đoạn thì ra đi. Aritạc là người Macedon, về thành Thessalonica cùng đi với chúng ta. Đến ngày sau, chúng ta tới thành Sidon thì Du Lơ đãi Phaolô cách nhân từ, cho phép người đi thăm bạn hữu mình và được họ lo việc mình. Đoạn từ nơi đó, chúng ta theo mé bờ đảo Chip Rơ vì bây giờ ngược gió. Sau khi vượt qua biển Silisi và Bamphili thì chúng ta đến thành Mira trong xứ Lysi. Ở đó thầy đội thấy có một chiếc tàu ở Alexandria sẽ đi qua Italy, bèn cho chúng ta xuống tàu đó. Tàu chạy chậm lắm, mất nhiều ngày khó nhọc mới tới ngang thành König. Vì gió quá Tàu không thể ghé bến được Nên chúng ta lại theo mé bờ đảo Crete qua Sa Môn Khi đã chịu khó đi dọc theo nơi đó Chúng ta mới đến một nơi gọi là Mỹ Cảng Gần thành La Xê Trải lâu ngày Tàu chạy phải nguy hiểm vì kỳ kiên ăn đã qua rồi Paulo bảo trước cho những người trong tàu rằng Tôi thấy sự việc biển này chắc sẽ phải nguy hiểm và hư hại chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà thôi lại đến thân chúng ta nữa nhưng thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phaolô nói vì cảng đó không tiện cho tàu đậu lúc mùa đông nên phần nhiều người đều bàn rằng phải lìa khỏi đó và ráng sức đến cảng Phoenix là cảng của đảo Crete hướng phía tây nam và phía tây bắc đặng qua mùa đông ở đó Vừa có gió nam non bắt đầu thổi Họ tưởng rằng có thể tới nơi mình đã định Thì kéo neo mà đi dọc theo gần đảo Crete Nhưng cách ít lâu Có trận gió dữ tợn gọi là gió Eraquilon Thổi lên vật vào đảo Tàu đã phải bạc đi Chống lại gió chẳng nổi Nên chúng ta để mặt cho theo chiều gió Tàu bị bạc đến dưới một hòn đảo nhỏ kia gọi là Keloda. Chúng ta khó nhọc lắm mới cầm được chiếc thuyền. Sau khi trục lên, họ dùng phương thế làm cho chắc chắn, lấy dây ràng phía dưới chiếc tàu lại. Đoạn lại sợ mắc cạn trên bãi Sierra, thì hạ buồm xuống để mặt gió đưa trôi đi. Đến ngày mai, vì bão cứ thổi cũng mạnh như vậy luôn, họ bèn quăng hàng hóa xuống biển. Ngày thứ ba, chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển. Trong mấy ngày, mặt trời chẳng có, ngôi sao cũng không mà bão thì vẫn thổi ào ào luôn, đến nỗi chúng ta chẳng còn trông cậy được cứu nữa. Vì họ không ăn đã lâu, nên Phaolô đứng dậy giữa đám họ mà nói rằng: Hỡi bạn hữu ta, Chúa chi bữa trước tin lời ta mà chẳng rời khỏi đảo cơ thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và tổn hại này nhưng bây giờ ta khuyên các ngươi hãy vững lòng trong các ngươi chẳng mất ai hết chỉ mất chiếc tàu mà thôi vì đêm nay một thiên sứ của đức chúa trời là đấng ta thuộc về và hầu việc có hiện đến cùng ta mà phán rằng hỡi phaolô đừng sợ chi hết ngươi phải ứng hầu trước mặt xê xa và này đức chúa trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi vậy hỡi các ông hãy vững lòng vì ta có lòng tin cậy đức chúa trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy. Nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào. Đã đến đêm thứ 14 mà chúng ta cứ trôi nổi trên biển Adriatic. Lúc nửa đêm, các bạn tàu ngờ đang đến gần một đất nào. Họ thả trái giò xuống thì thấy sâu hai chục sải. Hơi xa một tí lại thả nữa thì thấy 15 sải. Bây giờ sợ đụng rạn, họ bèn từ trên đầu lái tàu quăng bốn neo xuống và ước ao đến sáng. Nhưng vì bạn tàu tìm phương lánh khỏi chiếc tàu và thả chiếc tam bản xuống biển, giả đò đi thả neo đằng trước mũi, thì Phaolô nói với thầy đội và lính rằng, nếu những người này chẳng cứ ở trong tàu thì các ông chẳng được cứu. Bọn lính bèn cắt dây buộc tam bản làm cho rớt xuống. Đoạn, trong khi đợi trời sáng, Phaolô khuyên ai nấy hãy ăn Người nói, hôm nay là ngày thứ 14 mà các ngươi đang trông đợi nhịn đói chẳng ăn chút nào. Vậy ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi, và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình. Nói như vậy rồi người bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời rồi thì bẻ ra và ăn. Bây giờ ai nấy đều dục lòng và ăn, và số chúng ta hết thảy ở trong tàu được 276 người. Họ đã ăn vừa no nê, bèn quăng đồ lương thực xuống biển làm cho nhẹ tàu đi. Đến sáng ngày, họ chẳng nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh và bờ, bèn định đổ tàu đó mà núp, xem có thể được chăng. Vậy họ dứt dây bỏ neo xuống biển, tháo dây bánh lái, đoạn sổ buồm sao lái thuận theo gió, tìm lối chạy vào bờ sông chạy nhầm chỗ hai ngọn nước biển sáp nhau thì họ làm cho tàu bị cạn tại đó. Đầu mũi cắm xuống không động đậy được, còn đầu lái bị sóng đánh dữ lắm nên nát hết. Bây giờ quân lính bàn định giết các tù phạm, e có người nào trong bọn họ lội thoát khỏi chăng. Nhưng thầy đội muốn cứu Phaolô nên ngăn trở nghị định đó. Người truyền cho ai biết lội thì nhảy xuống nước trước đi mà lội vào bờ và truyền cho những kẻ còn lại Người thì cởi trên ván Kẻ thì cởi trên miếng vách nát của chiếc tàu Thế là ai nấy đều được lên bờ vô sự vậy Chương 8 Hãy cẩn thận Làm theo hết thảy điều răn Mà ta truyền cho các ngươi ngày nay Để các ngươi được sống Được gia thêm Và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi Để ban cho các ngươi Hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi. Đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng? Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói. Đoạn, cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng, loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, những loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Trong 40 năm này, áo sống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên. Vậy khá nhận biết trong lòng rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài đi theo các đường lối Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi. Xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu olive và mật. Xứ đó, ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. Vậy, ngươi sẽ ăn no nê và không khen Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho ngươi khá cẩn thận. E quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi không giữ gìn những điều răng mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại E sau khi đã ăn no nê cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao. Quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Egypto tức khỏi nhà nô lệ chăng? Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng minh mông gớm ghiếc này, đầy những rắn lửa, bọt cạp, đất khô khan chẳng có nước. Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi. Lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng, ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Nếu ngươi quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác, hầu việc và quỳ lại trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Chương 9 Hỡi Israel hãy nghe, ngày nay ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh đặng chiếm lấy các dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi, những thành lớn và tường cao đến trời. Một dân to lớn và tác cao là con cháu Anakim mà ngươi đã biết, và có nghe nói rằng ai sẽ đương địch nổi trước mặt con cháu Anna. Vậy ngày nay phải biết rằng, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đi trước ngươi như một đám lửa hừng, sẽ tiêu diệt và hạ xuống các dân này trước mặt ngươi. Ngươi sẽ đuổi ra và diệt chúng nó cách mau, y như Đức Giê-hô-va đã phán cùng ngươi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã đuổi chúng nó khỏi trước mặt ngươi, chớ nói trong lòng rằng, ấy vì cớ sự công bình tôi mà Đức Giê-hô-va khiến tôi vào nhận lấy xứ này. Thật là bởi gian ác của các dân tộc đó, nên Đức Giê-hô-va mới đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi. Ngươi vào nhận lấy xứ của các dân tộc ấy chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi hay là lòng chính trực của ngươi đâu, nhưng vì cớ sự gian ác của chúng nó nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi để làm cho ứng nghiệm lời hứa Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Vậy, khá biết rằng chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi cho ngươi nhận lấy sứ tốt tươi này đâu, bởi ngươi vẫn là một dân cứng cổ. Hãy nhớ lại, chớ quên rằng trong đồng vắng, ngươi đã chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Từ ngày ra khỏi xứ Egypto cho đến chốn này, ngươi thường phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Tại Horeb, các ngươi đã chọc giận Đức Giê-hô-va, nên Ngài nổi thịnh nộ toan diệt các ngươi. Khi ta đi lên núi đặng lãnh hai bản đá, tức là hai bản và sự giao ước mà Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi. Ta ở trên núi 40 ngày và 40 đêm không ăn bánh chẳng uống nước. Và Đức Giê-hô-va trao cho ta hai bản đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra có đủ những lời mà Đức Giê-hô-va từ giữa lửa tại trên núi có phán ra cùng các ngươi trong ngày nhóm hiệp sải khi 40 ngày và 40 đêm mãn rồi. Đức Giê-hô-va ban cho ta hai bản đá, tức là hai bản về sự giao ước. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, Hãy đứng dậy mau mau xuống khỏi đây Vì dân mà ngươi đem ra khỏi xứ ai Egypto đã tự bại hoại Vội bỏ đạo của ta đã truyền cho Mà chế cho mình một tượng đúc Đức Giê-hô-va lại phán cùng ta rằng Ta nhìn xem dân này Kìa là một dân cứng cổ Hãy để mặt ta diệt chúng nó và xóa tên chúng nó khỏi dưới trời. Rồi ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc mạnh và lớn hơn dân ấy. Vậy, ta bèn xây lại đi xuống núi. Cả núi vẫn có lửa cháy. Hai tay ta cầm hai bản đá về sự giao ước. Bây giờ ta nhìn xem, kìa, các ngươi đã phạm tội cùng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, rất vội bỏ đạo Ngài đã truyền cho, mà làm cho mình một con bò con đúc. Ta bèn nắm hai bảng đá, liệng ra khỏi tay, đập bể trước mặt các ngươi. Đoạn, vì cớ các ngươi làm dữ, phạm tội trọng trước mặt Đức Giê-hô-va chọc cho Ngài giận, nên ta lại sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm như lần trước, không ăn bánh và chẳng uống nước. Vì ta sợ cơn thạnh nộ và tức giận của Đức Giê-hô-va đã nổi phần lên đặng diệt các ngươi nhưng Đức Giê-hô-va còn nhậm lời ta lần này nữa. Đức Giê-hô-va cũng nổi nóng phần cùng A-rôn đến đổi muốn giết người. Song ta cũng cầu nguyện cho A-rôn trong lúc đó. Đoạn, ta lấy vật tội lỗi của các ngươi, tức là con bò con mà các ngươi đã làm, đem đốt trong lửa đập bể ra từng miếng, nghiền cho đến đổi nó tan ra bụi, rồi đổ bụi ấy nơi khe ở trên núi chảy xuống. Các ngươi cũng có chọc giận Đức Giê-hô-va tại Tha-bê-ra tại Masa và tại Kiprot Hathava. Khi Đức Giê-hô-va sai các ngươi đi từ Kade Banea có dặn rằng Hãy đi lên nhận lấy xứ ta ban cho các ngươi Thì các ngươi đã bội nghịch mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi Không tin Ngài và không nghe theo tiếng Ngài Từ ngày ta biết các ngươi cho đến bây giờ Các ngươi thường phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va Vậy vì cớ Đức Giê-hô-va có phán rằng Ngài toan diệt các ngươi nên ta cứ sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm, cầu khẩn Ngài mà rằng, Chúa Giê-hô-va ôi, xin chớ diệt dân sự của Chúa là cơ nghiệp của Chúa, mà Chúa đã lấy sự oai nghiêm Ngài chuộc lại và nhờ tay quyền năng rút ra khỏi xứ Egypto. Xin hãy nhớ đến những tôi tớ của Chúa là Abraham, Isaac và Jacob. Chớ chấp sự cứng lòng, hung dữ và tội ác của dân này. E dân của xứ mà Chúa đã đem chúng tôi ra khỏi đó nói rằng Bởi vì Đức Giê-hô-va không thế đem dân ấy vào xứ Ngài đã hứa Và vì Ngài ghét chúng nó Nên dẫn chúng nó ra khỏi xứ đặng giết đi trong đồng vắng Song chúng vốn là dân sự và cơ nghiệp của Chúa Mà Chúa đã dùng quyền năng lớn và cánh tay dơ thẳng ra Rút ra khỏi xứ Egypto Chương 10 Trong lúc đó Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng Hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước và hãy lên đến ta trên núi. Ngươi cũng phải đóng một cái hòm bằng cây. Ta sẽ viết trên hai bảng này những lời đã có trên hai bảng trước mà ngươi đã đập bể, rồi để hai bảng này trong hòm. Vậy, ta đóng một cái hòm bằng cây si tim, đục hai bảng đá y như hai bảng trước, rồi đi lên trên núi cầm hai bảng đó trong tay. Ngài viết trên hai bảng này lời Ngài đã viết lần trước tức là 10 điều răn mà Đức Giê-hô-va từ giữa lửa tại trên núi có phán cùng các ngươi trong ngày nhóm hiệp. Rồi Đức Giê-hô-va trao cho ta. Ta trở đi xuống núi, để hai bản vào hòm mà ta đã đóng, và hai bản ấy còn ở tại đó, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta vậy. Và dân Israel đi từ Berot Benejakan đến Mosera. Aaron qua đời và được chôn tại đó. Eleasa, con trai người làm chức tế lễ thế cho người. Từ đó, dân Israel đi đến Gút Gudgoda, rồi từ Gút Gudgoda đến Ba Tha, là xứ có nhiều sông rạch. Trong lúc ấy, Đức Giê-hô-va biệt chi phái Lê-vi riêng ra đặng khiên hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, chầu trực trước mặt Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài và nhân danh Ngài chúc phước cho đến ngày nay. Bởi cớ đó, Levi không phần, không nghiệp với anh em mình. Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của người, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, đã phán cùng người. Vậy, ta ở trên núi trong 40 ngày và 40 đêm như lần đầu. Và lần này Đức Giê-hô-va lại nhậm lời ta, bằng lòng không diệt ngươi. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy đứng dậy, đi đầu dân sự, đặng chúng nó vào nhận lấy sứ mà ta đã thề cùng tổ phụ chúng nó để ban cho chúng nó. Vậy hỡi Israel, bây giờ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? Há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, giữ các điều răn và luật lệ của Đức Jehovah mà ta truyền cho ngươi ngày nay để ngươi được phước. Kìa, trời và các tầng trời cao hơn trời, đất và mọi vật ở nơi đất đều thuộc về Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Chính Đức Jehovah ưa đẹp các tổ phụ ngươi và yêu mến. Rồi trong muôn dân, Ngài đã chọn dòng dõi họ, tức là các ngươi, y như các ngươi thấy ngày nay. Vậy, hãy trừ sự ô uế của lòng mình đi, chớ cứng cổ nữa, vì Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và Chúa của các chúa, Tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ, bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người quá bụa, thương người khách lạ, ban đồ ăn và áo sống cho người. Vậy, các ngươi phải thương người khách lạ, vì các ngươi đã làm khách trong xứ Egypto. Ngươi phải kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài, chiếu mến Ngài và chỉ danh Ngài mà thề